nhất để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều hàng ngày anh em nhé. Thì trước tiên đi về phần chốt số thì mình sẽ điểm qua cái bảng kết quả của chúng ta ngày hôm qua. Thứ tư ngày 19 tháng 4 năm 2023, đặc biệt của chúng ta về 85, chạm 8 chạm 5 tổng 3, càng của chúng ta là càng 2, 285. Thống kê đầu đuôi lô tô ngày hôm qua thì chúng ta có đầu 2 và đầu 6 chúng ta bị gãy anh em nhé. Đuôi thì chúng ta không có về phần lô hai nháy ngày hôm qua của chúng ta thì ở cái đầu 1 này của chúng ta khá là nhiều anh em ạ. 13 này, 14 này, 17 này. Và đầu 5 của chúng ta là con 52. Nhìn sơ qua thì chúng ta có 4 con lô hai nháy anh em nhé. Lô cặp của chúng ta thì có cặp lô 4884 này. 48 và 84. Xem nào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 và bộ đề 34 và bộ đề 24 và bộ đề 13 anh em nhé càng một thì ngày hôm qua thì chúng ta chỉ ăn được về phần lô này thôi đề thì chúng ta không ăn được lô thì có 14 này của chúng ta ngày hôm qua thì chúng ta rực rỡ là ăn được uh, hai nháy 14 anh em nhé còn 14 này của chúng ta thì ngày hôm qua thì quá là bất ngờ luôn nó về ở dãy 3 này và một nháy ở dãy tư thì chúng ta ăn được bạch thủ là hai nháy anh em nhé quá là tuyệt vời rồi đề thì nó thật ra đề thì nó quay khá là khét anh em ạ đề thì chúng ta không ăn được chúng ta chỉ ăn được bạch thủ lô 14 thôi anh em nào mà ăn được con bạch thủ lô 14 thì chúng ta để lại cho kênh một cái bình luận và một lượt like để kênh có động lực chia sẻ cho mọi người mọi người nhé để chúng ta tham khảo thì khá là tiếc là cái đường cầu đề của mình như này cái hôm 17 anh em nhé 17 thì cũng chia sẻ cho anh em là cái bộ đề 03 này mấy hôm mình chia sẻ cho anh em một cái bộ đề 03 mà nó không ra được anh em ạ ngày chúng ta bỏ mất hai ngày thì nó lại ra hôm trước nữa thì mình nhớ không nhầm cũng chia sẻ cho anh em là về một cái đường cầu đây xem nào đây này <clears throat> ngày 16 này mình cũng chia sẻ cho anh em về cái bộ đề 03 này nhưng nó không ra được mãi ngày hôm qua ngày 19 nó ra còn 85 anh em ạ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 ngày 17 tháng 4 chúng ta lấy ở cái giải 5 này con một này chúng ta lấy bóng của một anh em nhé bóng của một là con 6 con 6 này thì chúng ta ghép ba con đằng sau này hơi sát nhau một chút một bóng 6 càng của chúng ta lấy ở cái dãy 3 này hai con cuối cùng của giải 3 ghép lần lượt thì chúng ta có càng 8 và 6 này đề đầu 6 ghép lần lượt của chúng ta thì có 61 64 69 chúng ta có ba số anh em nhé kết hợp với càng cho mình theo đường mũi tên này để chơi cho ngày 18 tháng 4 này ngày 18 tháng 4 của chúng ta đề về 61 thì chúng ta đã ăn được con đề 61 này và ăn đầu 6 càng của chúng ta là càng 661 chúng ta ăn được càng 6 tiếp tục cái đường cầu này ở đây của chúng ta thì có 3 bóng 8 này càng của chúng ta càng 23 này đầu 8 ghép lần lượt của chúng ta thì có 85 này 88 và 87 ba số để chúng ta chơi vào ngày 19 tháng 4 ngày 19 tháng 4 của chúng ta đề về 85 thì chúng ta đã ăn được con đề 85 này và ăn đầu 8 càng của chúng ta là càng 285 ăn luôn càng 2 tiếp tục cái đường cầu này để cho mọi người tham khảo chơi trong buổi chiều ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta có 5 bóng không này 5 bóng không đầu không càng ở đây chúng ta có càng 1 và 7 đây đầu không không lần lượt của chúng ta là 05 này 08 này 09 ba số này để cho anh em tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nhé trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi về một cái đường cầu bộ đề của chúng ta bộ đề thì anh em để ý luôn đây cho mình này bộ đề này chạy từ ngày thứ hai anh em nhé ở giải 3 này chúng ta lấy con 6 này chúng ta ghép xuống giải tư cho mình bộ đề 11 này 11 này 66 này 161 để chơi cho ngày 18 tháng 4 này ngày 18 tháng 4 của chúng ta đề về 61 thì chúng ta đã ăn được con đề 61 này trong bộ đề 11 tiếp tục thì chúng ta có bộ đề 03 này bộ đề 03 của chúng ta lần lượt là 030 080 535 và 585 để chúng ta chơi cho ngày 19 tháng 4 Ngày 19 tháng 4 của chúng ta đề về 85 thì chúng ta đã ăn được con đề 85 này trong bộ đề 03 anh em nhé. Đó. Tiếp tục cái đường cầu này để chúng ta chơi và tham khảo. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta có bộ đề 13 này. Bộ đề 13 của chúng ta lần lượt là 131 này, 181 này, 636 này và 686 để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nhé. Thì đây là cái đường cầu đề của chúng ta để chúng ta tham khảo về đường cầu lô thì uh, tiếp tục là cái đường cầu ngày hôm qua thôi về đường cầu bạch thủ của chúng ta thì nó là con 58 này song thủ của chúng ta thì lấy ở cái giải 6 này anh em nhé 383 này liệu trong buổi chiều ngày hôm nay thì nó có chạy tiếp cái đường cầu bạch thủ không bạch thủ của chúng ta thì uh, ngày hôm qua chúng ta ăn hai nháy nhưng mà chạy tiếp tục chạy thì nó là ngày thứ năm mọi người nhé mọi người cũng để ý cho mình trùng cầu thì vào không thì thôi Trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta cho ngày 20 tháng 4 năm 2023. Về đường cầu đề thì cá nhân của mình thì sẽ bắt cho em là cái chạm 0 và cái chạm 1 anh em nhé. Mọi người thích nhiều số thì chúng ta có thể tham khảo hoặc là chúng ta đánh theo cái đường cầu của mình là cái đầu không của chúng ta thì có 03 05 anh em nhé 05 không uh, xem nào ở đây của chúng ta là con 05 mọi người nhé 05 08 09 và cái bộ đề 13 này của chúng ta